Ờ, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Việt Dũng Đá cũng như là Dũng Xoay Kèo Nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư Thì ở ngày hôm qua, anh em thấy là trên kênh à, Dũng Xoay Kèo Dũng đưa ra cho anh em hai video nhận định về hai trận đấu đó là Everton đối đầu với Man City cũng như là Monza đối đầu với Napoli thì ở trong cái trận đấu của thằng Man City thì anh em thấy là mình đưa ra cho anh em 3 à 4 mã kèo, đó là mã kèo Everton được cộng 1.5 ở tài 2.75 Man City chấp 0.5 và tài hiệp 1 thì đã ăn trọn vẹn được ba mã kèo này trong khi đó phần uh, cái mã kèo của Everton được cộng 1.5 thì đã tạch vì rất là đáng tiếc nhưng mà đã ăn trọn vẹn ba mã kèo còn lại cũng như ở trong nhóm của Dũng thì anh em có thể thấy ở đây ngày hôm qua ở trong nhóm thì Dũng đưa ra cho anh em là uh, những cái mã kèo của ba trận đấu như là tài 2.75 Man City chấp 0.5 và canh tài hiệp 1 của cái trận Man City thì đã chọn vẹn ba mã kèo này anh em có thể thấy mặc dù ở trên uh, video Dũng đưa cho anh em mã kèo là Everton được cộng 1.5 nhưng ở trong nhóm thì hoàn toàn Dũng không đưa ra cái mã kèo đấy để anh em có thể tham gia đầu tư bởi vì sát giờ bóng lăn Dũng đã thấy cái mùi vị nó không hoàn toàn anh em có thể nằm được được thằng Everton nên chính vậy Dũng đã không uh, cho anh em đầu tư vào mã kèo đấy còn uh, về cái mã kèo sau đó là à, Dũng đưa ra cho anh em mã kèo là Chelsea được cộng 2.25 cũng như là tài góc 9 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này mặc dù đã tạch cái mã kèo Chelsea ở ờ, được cộng 2.25 anh em thấy là cái hiệp 1 thì chỉ có một bàn thắng được ghi mà thôi nhưng mà qua tới hiệp 2 thì có tới là ba bàn thắng được ghi nên ra rất là tiếc khi mà tạch cái mã kèo này nhưng mà đã ăn được uh, cái má kèo tài góc ở trong trận đấu này thì coi như là đã hòa hai má kèo này ở trong cái trận đấu của thằng Chelsea với thằng Rennes này còn về cái má kèo sau đó thì anh em mình thấy ở đây thì uh, Dũng đưa ra má kèo là Beaufort chấp 0.5 và canh tài hai hòa cũng như là xỉu góc 10 thì anh em thấy là về cái má kèo Beaufort chấp 0.5 thì đang chọn vẹn má kèo này còn về cái má kèo tài hai hòa thì uh, coi như là hòa hai má kèo này thì uh, anh em thấy ở trong nhóm Dũng đưa ra những cái má kèo À, rất là chắc ăn cũng như là để anh em có thể tham gia đầu tư chứ không phải là mông lung như ở trên kênh youtube bởi vì trên youtube á, thì à, dũng nhận định rất là sớm nên à, cái việc mà có thể không chính xác là một họa cái điều hoàn toàn có thể xảy ra nên à, không có gì đáng để nói tới cả khi anh em thấy là dũng nhận định cho anh em trận monza và napoli ở trên video nhưng ở trong nhóm dũng hoàn toàn không đưa ra cho anh em những cái mã kèo đó bởi vì chúng à, sát giờ bóng lăn chúng cảm thấy nó không có chắc ăn cũng như là không thể yên tâm để cho anh em có thể nằm vào những má kèo đỏ nên những má kèo nào chắc ăn và ngon ăn nhất thì chắc chắn từ 10 đến 30 phút trước khi giờ bóng lăn thì Dũng sẽ gửi vào trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư còn những cái video mà Dũng nhận định trên ở kênh youtube ấy, thì hoàn toàn chỉ mang tính chất để cho anh em tham khảo thôi chứ không phải là những cái mã kèo ờ, Dũng khuyến khích anh em đầu tư vào nên chính vậy anh em nào hiện tại chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có cho mình một người quân sư cũng như là một uh, cái trang chơi uy tín để có thể tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cổng chúng xuôi kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư về bờ một cách nhanh nhất thì Dũng chỉ xin tiếp những cái anh em nào mà thật sự cần Dũng còn những anh em nào mà không thiện chí thì đừng nhắn tin cho Dũng làm gì để mất ờ, thời gian của hai bên thì không ai cho không không ăn một cái điều gì cả mặc dù uh, những cái mã kèo của Dũng đưa ra thì hoàn toàn là miễn phí và có thể đưa anh em vào nhóm bất cứ lúc nào nhưng mà cái gì nó cũng có điều kiện của nó thì anh em nào mà thiện chí thì có thể nhắn tin cho Dũng còn không thì thôi thì mỗi người một công việc chứ không việc gì mà phải mất thời gian của nhau làm gì đúng không anh em còn ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định nhanh cho em về trận đấu của U22 Việt Nam đối đầu với U22 Myanmar. Thì uh, trước khi vào video thì anh em để lại cho Dũng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em để xem và tham khảo. Cũng như bây giờ anh em cùng mình điểm qua những cái mắc kèo ở trong cái trận đấu này nhà cái sẽ đưa ra mắc kèo nào. Thì hiện tại ở ờ, nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là 1.5 cho U22 Việt Nam thì ở trong trận đấu này anh em bỏ một vào U2 Việt Nam thì ăn lên tới là 0.83 trong khi đó anh em bỏ một vào U2 Myanmar thì anh em ăn được 0.95 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức khá là cao À xin lỗi em là kèo tài xỉu toàn trận được niêm yết ở mức khá là cao, đó là kèo tài ba hòa. Anh em bỏ một vào kèo tài thì đó là ăn được 0.84 cũng như là anh em bỏ một vào kèo xỉu thì ăn được 0.94. Con kèo tài xỉu hiệp 1 anh em thấy là được niêm yết ở mức là 0.75 cho kèo cược chấp và kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 1.25 thì cũng như là kèo phạt góc cầu thẻ thì anh em thấy ở trong trận đấu này nhà cái niêm yết ở mức là kèo góc đó là 9.5 thì anh em bỏ một vào kèo tài ăn được 1.08 bỏ một vào kèo xỉu ăn được 0.72 thì anh em nào mà chơi qua thầu qua co không tham gia được cái mã kèo tài xỉu phạt góc đây là một cái mã kèo thơm thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele hoặc là Zalo để Dũng có thể hướng dẫn anh em đầu tư trên trang thế nào và đưa ra những cái mã kèo ngon ăn chính xác nhất cho anh em thể tham gia đầu tư thì bây giờ quay trở lại trận đấu thì em thấy là ở trận đấu trước đó khi mà U2 Việt Nam chạm trán với U2 Indonesia thì đã tỏ ra cái sự yếu kém của mình khi mà để thua với tỷ số là 3-2 trong khi đó ở trong trận đấu của Indonesia đối đầu với Việt Nam khi U2 Indonesia đã nhận thẻ đỏ ở phút thứ 60 và thi, thi đấu ít hơn à, một người so với phần U2 Việt Nam nhưng mà lại để à, phần U2 Indonesia ghi bàn thắng ở phút thứ 90 cộng 6 thì chứng tỏ cái hàng thủ của U2 Việt Nam tỏ ra rất là yếu kém ở trong những trận đấu này cũng như là thể hiện cái sự non kém về cái kinh nghiệm ở trong cái đấu trường uh, mới khi mà những cái cầu thủ ở cái à, trận đấu này là một cái lứa hoàn toàn mới thì phần sân của U20 Myanmar thì đã trải qua trước những cái đối thủ mạnh à xin lỗi em là trải qua những chiến thắng trước những đối thủ yếu và tỏ ra lép vế với những đối thủ mạnh hơn như là Indonesia và cùng đó là Thái Lan và để thua với tỷ số là 3-0 và 5-0 ở trong hai lần chạm trán với những đối thủ mạnh hơn trong khi đó gặp à, Philippines thì thắng với tỷ số là 1-0 và thắng à, Campuchia với tỷ số là 2-0 thì cũng không có điều gì là đáng à, kiểu à, bất ngờ khi mà đội bóng này có thể thắng được hai đối thủ yếu hơn ở trong cái vòng bảng còn về phần U2 Việt Nam thì mặc dù là lứa cầu thủ mới nhưng mà uh, cũng tỏ ra được cái điểm mạnh khi mà đã cầm hòa được U2 Thái Lan cũng như là uh, thắng được Malaysia với tỷ số là 2-1 và thắng Singapore với tỷ số là 3-1. Thì trước đó gặp một đối thủ ờ, yếu hơn đó là Lào thì thắng với tỷ số là 2-0 thì anh em thấy một số thống kê được đưa ra đây khi mà U2 và Myanmar thi đấu thì có 10 trên 10 trên 10 trận đấu gần đây là có ít hơn 4,5 thẻ cũng như là ờ, uh, 6 trên 8 trận đấu gần đây của phần U2 Việt Nam thi đấu đều có trên 2,5 bàn thắng thì mặc dù ở trận đấu trước đó thua với Indonesia với tỷ số 3-2 nhưng ở trong trận đấu này thì U2 Việt Nam thì chắc chắn uh, sẽ muốn giành được một cái chiến thắng để có thể giữ lại một chút danh dự ở trong cái đấu trường của U22 năm nay thì đây là video Dũng nhận định nhanh về trận đấu của U22 Việt Nam cũng như là U22 Myanmar. Thì Dũng chỉ đưa ra cho anh em một số thông tin như vậy. Thì sau đây Dũng sẽ đưa ra cho anh em hai mã kèo để anh em có thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này. Để anh em nào có thể tin tưởng và đồng hành cùng Dũng thì có thể nằm vào còn anh em nào mà không thích thì có thể đánh ngược lại Dũng thì à, ở trong trận đấu này thì Dũng sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là Việt Nam chấp 1.5 ở trong trận đấu này thì ở trong cái trận đấu này thì chắc chắn là về mặt lực lượng thì đã rất là chênh lệch khi mà mặc dù U2 Việt Nam thua kém phần U2 Indonesia nhưng mà đã cầm hòa được U2 Thái Lan cũng như là uh, giết được những cái đối thủ cũng như là thắng được những đối thủ yếu, uh, cũng không phải là yếu ở cái bảng đấu của phần sân U2 Việt Nam như là Singapore hay là Malaysia. Vì vậy cái việc mà về mặt lực lượng thì chắc chắn UAE Việt Nam mạnh hơn rất là nhiều cũng như là khi mà ở trong trận đấu này à, u UAE Việt Nam thắng UAE Myanmar thì sẽ để giành cái vị trí thứ ba và chắc chắn đây sẽ là một cái món quà tri ân cho cái người uh, hâm mộ của UAE Việt Nam đã qua bên uh, Campuchia để ủng hộ cho đội bóng này cũng như là để khép lại một cái mùa giải khả quan với cái việc mà có thể đứng ở vị trí thứ ba ở trong mùa giải năm nay Chính vậy, chúng sẽ đưa ra cho nhà má kèo là Việt Nam chấp 1.5 ở trong trận đấu này. Còn về má kèo tài xỉu ở trong trận đấu này thì anh em thấy hàng công của U2 Việt Nam rất tốt khi mà ở những cái trận đấu trước đó thì đều có tỷ số nổ về kèo tài như là à, tháng 3 1 trước Singapore, tháng à, 2 1 trước Malaysia và trận đấu gần đây nhất là thua để thua Indonesia với tỷ số là 3-2. Trong khi đó, phần sân của U21 in, à, Myanmar thì không được đánh giá cao về cái hàng phòng ngự khi mà gặp những đối thủ mạnh thì à, để thua với tỷ số là 3-0 và 5-0. Chính vì vậy cái việc à, U2 Việt Nam có hàng công mạnh mẽ còn bên phía phần sân của U2 Myanmar có hàng thủ rất là tệ chính vậy cái việc mà má kèo tài có thể xảy ra trong trận đấu này là một điều hiển nhiên chính vậy chúng đưa ra cho em má kèo là tài ba hòa ở trong trận đấu này để em có thể tham gia đầu tư thì đây chỉ là video chúng nhận định sớm về trận đấu của U2 Việt Nam đối đầu với U2 Myanmar để anh em thể à, xem và tham khảo chứ à, à, chưa khuyến khích em đầu tư theo những mã kèo này bởi vì những cái mã kèo mà ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn Dũng sẽ gửi riêng vào trong nhóm của Việt Dũng ở tele a cộng số kèo cũng như là ở cái số Zalo 097 079 7739 553 để anh em có thể tham gia đầu tư từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra khi mà Dũng có những cái thông tin liên quan đến trận đấu để đưa ra những mã kèo chính xác nhất. Còn ở cái ờ, những mã kèo mà Dũng chốt lên đây, anh em nào ở ờ, trùng máu thì có thể vào, còn anh em nào mà không kết thì có thể đánh ngược lại Dũng, không sao cả. Cái việc đó là hoàn toàn bình thường thì uh, video ngày hôm nay chúng nhận định về trận đấu này uh, cũng xin phép kết thúc tại đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh việt chúng bóng đá cũng như là chúng soi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư và hẹn gặp lại